Xin kính chào quý vị khán giả yêu thích văn hóa truyền thống và đang tìm hiểu về với trí tuệ cổ xưa. Hôm nay, Ngọc Trang xin được giới thiệu đến quý vị một cuốn sách có tiêu đề Tác động của Pháp Luân Công đối với sức khỏe là một cuốn sách được truyền thể từ luận án tiến sĩ của tiến sĩ Margaret Jay tại Đại học Nam Úc đã được bày bán trên Amazon. Thưa quý vị, Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công là một môn khí công cổ xưa của Trung Quốc có tác dụng trừ bệnh khỏe thân vô cùng hiệu nghiệm. Đây là một nghiên cứu tiên phong và quy mô về tác dụng của bộ môn khí công Pháp Luân Công đối với sức khỏe và duy trì lối sống lành mạnh, rất đáng để tham khảo trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát hiện nay. Sau đây là lời mở đầu của cuốn sách, kính mời quý vị khán giả lắng nghe. Đã 10 năm trôi qua, kể từ khi tôi tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ năm 2010. Năm 2012, tôi có ý chuyển luận án tiến sĩ của mình thành một cuốn sách để độc giả dễ dàng tiếp cận. Tôi bắt đầu tìm kiếm một nhà xuất bản học thuật và tôi đã tìm được một nhà xuất bản có uy tín thuộc một trường đại học của Canada. Họ sẵn sàng chấp nhận đề nghị xuất bản luận án tiến sĩ này của tôi thành sách. Hai năm sau, vào thời điểm giữa năm 2014, do có sự thay đổi về nhân sự, nhà xuất bản đã thông báo rằng dự án xuất bản sách của tôi không còn phù hợp với họ nữa. Tôi đã có một bước ngoặt khi tới Vancouver của Canada vào năm 2014. Trong thời gian này, tôi tham dự buổi ra mắt cuốn sách Đại thảm sát của tác giả Ethan Goodman. Ông đã cho tôi một lời khuyên đúng đắn rằng tôi nên xem xét việc tự xuất bản để phổ biến cuốn sách của mình. Vì thế, vào tháng 4 năm 2016, tôi đã xuất bản cuốn Môn thực hành tĩnh tâm Pháp Luân Công, thiền định cho sức khỏe thể chất và hơn thế. Chủ đề nghiên cứu của tôi là về Pháp Luân Công, một môn tín ngưỡng tu luyện rất phổ biến. Nhưng từ năm 1999 đến nay, những người theo tập môn này đã bị đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc. Một số nhà xuất bản đã không dám xuất bản nghiên cứu của tôi vì họ lo ngại nguy cơ phải đối đầu với chính quyền Trung Quốc. Để đưa cuốn sách của tôi đến được với công chúng, tôi cần phải tự mình làm điều này. Một loạt tình huống xảy ra khiến tôi phải cân nhắc việc xuất bản luận án của mình. Mọi người tò mò và hỏi về luận án tiến sĩ của tôi. Một nghiên cứu sinh tâm lý học từ Bulgaria đã liên lạc với tôi để xin phép dịch một phần cuốn sách Môn thực hành tịnh tâm Pháp Luân Công, thiền định cho sức khỏe, thể chất và hơn thế. Sau đó, một sinh viên của chương trình đào tạo thạc sĩ ở Đức đã liên lạc để xin phép tham khảo nghiên cứu của tôi cho luận án của cô ấy có tiêu đề là Falun Gong in the Sula Motive um Sesum Forment un Alpha Gungen, tạm dịch là Pháp Luân Công trong trường học động cơ, cách thức thực hành và kinh nghiệm. Tiếp theo đó là một số đề xuất biên dịch cuốn, môn thực hành tịnh tâm Pháp Luân Công, thiền định cho sức khỏe, thể chất và hơn thế, sang một vài ngôn ngữ khác, hiện giờ đang được dịch sang tiếng Trung và tiếng Việt. Khi chi phí chăm sóc sức khỏe và căng thẳng xã hội ngày càng gia tăng, thì việc duy trì và nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần là một thách thức đòi hỏi sự quan tâm không ngừng của tất cả các chuyên gia y tế. Ngày càng có nhiều người rèn luyện sức khỏe bằng việc thực hành các môn thiền định phương Đông. Các liệu pháp thay thế và các phương pháp vượt trên nhận thức của y học hiện nay, khía cạnh nào có thể giúp chúng ta có thêm hiểu biết về các phương pháp mới này? Đó chính là các nghiên cứu về tiềm năng và tác động của chúng đối với việc cải thiện các chỉ số sức khỏe. Pháp Luân Công là một loại hình thiền định thân tâm và tu luyện tâm linh phương Đông đang được phổ biến trên toàn thế giới nhưng sự hiểu biết và việc vận dụng tiềm năng của môn này trong tư vấn rèn luyện sức khỏe vẫn còn chưa đầy đủ. Pháp Luân Công còn được coi là một môn rèn luyện tâm linh sinh lý và việc tham gia luyện tập là hoàn toàn miễn phí. Luận án cũng cung cấp một cái nhìn thấu đáo về việc ứng dụng Pháp Luân Công như là một kỹ thuật tự cải thiện sức khỏe tinh thần, thể chất và là một lựa chọn trong lĩnh vực tư vấn sức khỏe. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một hệ thống tu luyện cổ xưa của Trung Quốc nhằm cải thiện toàn diện về thể chất, tinh thần và tâm linh. Theo Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, đây là một môn thực hành cả tâm lẫn thân có nguồn gốc cổ xưa từ văn hóa truyền thống Trung Hoa. Pháp Luân Công dựa trên các nguyên lý phổ quát của vũ trụ là chân, thiện, nhẫn để tu luyện. Pháp Luân Công có hai thành phần riêng biệt. Phần thứ nhất, rèn luyện đạo đức và đề cao tinh thần. Phần thứ hai, luyện các bài tập thể chất, còn gọi là các bài công pháp. Các học viên Pháp Luân Công tu luyện thân thể, tinh thần và tâm linh thông qua việc thường xuyên học các bài giảng của Pháp Luân Công, áp dụng những nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày của họ, đồng thời thực hành 4 bài tập đứng và một bài thiền ngồi. Khía cạnh tu luyện tinh thần của Pháp Luân Công là đề cao tâm tính, nghĩa là nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức hay còn gọi là bản tính lương thiện của một cá nhân bằng cách tuân theo ba nguyên lý phổ quát là chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, việc thực hành tu luyện đòi hỏi phải rèn luyện đạo đức, được gọi là tu tâm tính. Tâm tính bao gồm có đức, đức là một chủng vật chất, gồm có nhẫn, gồm có ngộ, gồm có xả, xả bỏ các loại dục vọng và các loại tâm chấp trước trong người thường, còn cả khả năng chịu khổ vân vân. Khi tâm tính đề cao thì cơ thể sẽ trải qua quá trình biến đổi. Nghiệp lực, luật nhân quả có liên quan đến sức khỏe của các học viên Pháp Luân Công. Theo pháp lý của Pháp Luân Công thì mỗi một bệnh đều có một trường năng lượng tối hoặc đen tương ứng với nghiệp lực sinh ra. Khi tâm tính đề cao, thì trường năng lượng do nghiệp lực sinh ra này được loại bỏ và được thay thế bằng một trường năng lượng tốt, còn gọi là đức. Theo đó, bệnh tật cũng được loại bỏ. Các học viên Pháp Luân Công sẽ trải qua quá trình thanh lọc cơ thể, tịnh hóa thân thể, loại bỏ và chuyển hóa nghiệp bệnh trong khi tu luyện, nhờ đó mà có được sức khỏe tốt hơn. Để tu tâm và đề cao tâm tính thì chủ ý thức phải mạnh và phải có khả năng duy trì những suy nghĩ tích cực, chân chính một cách mạnh mẽ. Ông Lý Hùng Chí, tác giả của cuốn sách Chuyển Pháp Luân, là cuốn sách tập hợp đầy đủ những bài giảng của Pháp Luân Công, đã giải thích tâm nhất định phải chính là như thế nào, cách một người có thể được giúp đỡ hoặc được cứu độ và cách phân biệt giữa người tốt và người xấu ra sao. Giữ cho tâm được chính trong Pháp Luân Công có nghĩa là học viên phải luôn luôn có thể coi mình là người luyện công và hành xử theo ba nguyên lý phổ quát là chân, thiện, nhẫn. Kỹ thuật tu luyện thân tâm được gọi là tính mệnh song tu. Theo hệ thống tu luyện của đạo gia thời Trung Quốc cổ đại, thì một người có thể thăng hoa từ một người thường để đạt đến giác ngộ hoặc đắc đạo không qua thực hành các kỹ thuật thiền định. Theo hệ thống tu luyện của đạo gia thời Trung Quốc cổ đại thì một người có thể thăng hoa từ một người thường để đạt được giác ngộ hoặc đắc đạo thông qua thực hành các kỹ thuật thiền định chuyên biệt và sống một cuộc sống với chuẩn mực đạo đức cao. Luyện động tác là phương tiện để đắc đạo. Thân thể người hình thành nên cơ sở, gốc rễ, nền tảng của quá trình tu luyện. Tác giả Kerlen đã mô tả quá trình tự biến đổi thăng hoa này là tính mệnh song tu. Vì tinh thần có liên quan chặt chẽ với tâm lý mà Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả thể chất và tinh thần, gọi là thân tâm, nên nó có thể được coi là một hệ thống tu luyện tính mệnh song tu có nguồn gốc từ các phương pháp siêu thường của Trung Quốc cổ đại. Hai thuật ngữ tính mệnh và tính tâm mệnh trong nghiên cứu này được dùng như hai từ đồng nghĩa. Khía cạnh thể chất của Pháp Luân Công gồm 5 bài tập thiền, còn gọi là 5 bài công pháp trong đó có 4 bài thiền đứng đơn giản với động tác di chuyển chậm rãi giống như các bài tập thư giãn của thái cực quyền và một bài thiền ngồi. Mỗi bài tập đều có lợi ích hoặc công dụng riêng đến sức khỏe. Bài công pháp thứ nhất được gọi là Phật triển thiên thủ pháp, có tác dụng khai mở tất cả các kênh năng lượng, đánh thông các vị trí năng lượng bị tắc nghẽn và kích thích năng lượng trong cơ thể để hấp thụ năng lượng từ vũ trụ. Bài công pháp thứ hai có tên là Pháp Luân Tràng Pháp, là một bài thiền đứng bao gồm 4 tư thế giống như đứng ôm bánh xe. Bài này giúp đánh thức trí tuệ, tăng sức mạnh và năng lượng bên trong cơ thể. Bài công pháp thứ ba gọi là quán thông lưỡng cực pháp, giúp thanh lọc cơ thể thông qua việc hòa trộn năng lượng bên trong cơ thể với năng lượng của vũ trụ. Bài công pháp thứ tư có tên là Pháp Luân Chu Thiên Pháp giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn toàn cơ thể và điều chỉnh lại tất cả những trạng thái không đúng đắn. Bài công pháp thứ năm được gọi là Thần Thông Gia Trí Pháp. Đây là bài thiền ngồi giúp tịnh hóa thân tâm thông qua trạng thái định, một trạng thái tĩnh tại hoàn toàn, và gia trì thần thông và công năng. Ông Lý Hùng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, lần đầu tiên giới thiệu Pháp Luân Công dưới hình thức khí công cho công chúng tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992, sau đó truyền giảng đến các nước khác trên thế giới. Từ năm 1992 đến năm 1995, ông Lý Hùng Chí đã thực hiện 54 khóa giảng cho công chúng tại Trung Quốc đại lục. Tất cả các khóa giảng này đều được tổ chức bởi một tổ chức khí công của Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi là Hội Khoa học Nghiên cứu Khí công Trung Quốc. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, pháp luân công đã trở thành một trong những môn khí công phổ biến nhất tại Trung Quốc đại lục. Có nhiều dữ liệu đã xác nhận hiệu quả và tiềm năng chữa bệnh của pháp luân công ngay từ ngày đầu khi bộ môn này mới xuất hiện. Các nguồn tài liệu của pháp luân công cho biết, trong một cuộc khảo sát vào năm 1998, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định được có khoảng 70 triệu học viên pháp luân công tại Trung Quốc đại lục. Sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tuyên bố rằng con số này là khoảng 2 triệu người. Tác giả Penny năm 2003 nhận xét rằng không thể xác định được con số thực vì người tham gia tập pháp luân công không phải thực hiện bất kỳ thủ tục đăng ký chính thức nào. Theo trang thông tin của Pháp Luân Công tại địa chỉ www.phalundafa.org thì Pháp Luân Công đã được phổ biến ở hơn 100 quốc gia và có khoảng hơn 100 triệu người thuộc mọi giai tầng xã hội đang theo tập. Có nhiều nguyên nhân phức tạp dẫn đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm và đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục trong luận văn thạc sĩ của mình, tác giả Porter đã dẫn ra 6 lý do. Phát biểu tại Hội nghị quốc tế về tự do tôn giáo của Trung Quốc do Nghị viện châu Âu tổ chức tại Brussels vào ngày 15 tháng 4 năm 2009, ông Matas năm 2009 đưa ra quan điểm của mình về lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đàn áp các học viên Pháp Luân Công tàn khốc hơn và nặng nề hơn so với những người thực hành các môn tín ngưỡng khác. Một trong những lý do chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc xem Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Quan điểm này xuất phát từ việc Pháp Luân Công có thể tập hợp từ 10 đến 15 nghìn học viên trong một cuộc kháng nghị ôn hòa để đòi lại quyền tập luyện Pháp Luân Công cũng như danh dự của pháp môn này bên ngoài Trung Nam Hải, cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Một lý do khác là, vào thời điểm đó, Pháp Luân Công được phổ biến rộng khắp Trung Quốc. Số người học rất đông và đến từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, từ học sinh, sinh viên, các chuyên gia, người về hưu cho đến các thành viên cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này được coi là mối đe dọa đối với những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đó là Giang Trạch Dân và những người kế nhiệm. Theo ước tính, có khoảng 70 triệu người theo tập pháp luân công Bất kể tín ngưỡng nào có thể quy tụ số lượng người lớn như vậy đều không thể tránh khỏi sự chú ý của một chính quyền độc đoán. Những lý do khác bao gồm ông Lý Hồng Chí sống tại Hoa Kỳ và vượt ra ngoài sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự thay đổi lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc từ ông Đặng Tiểu Bình sang Giang Trạch Dân. Ông Giang có tính đố kỵ cá nhân và luôn thấy bất an sự tranh giành đấu đá của các khí công sư và pháp luân công không có cơ cấu tổ chức và hình thức quản lý, khiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể kiểm soát. Do không có sự đồng thuận trong việc phân định pháp luân công, nên các nhà văn, học giả, viện sĩ và nhiều nhà báo không thể mô tả bộ môn này một cách rõ ràng. Tác giả Marcel đã giải thích khái niệm năng lượng hay khí trong ngôn ngữ Trung Quốc. Mục đích của việc thực hành tu luyện là kích hoạt và khai mở các kênh năng lượng bên trong cơ thể để thúc đẩy sự tự phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, ông Lý Hùng Chí đã phân biệt rõ ràng giữa khí và công. Ông nói rằng, công là biểu hiện của vật chất cao năng lượng có hình thức ánh sáng, những hạt của nó rất nhỏ, mật độ rất lớn. Nói cách khác, chỉ có công và luyện công mới đạt được khỏi bệnh và chuyển biến thể chất, tinh thần và tâm linh. Quan trọng hơn, tác giả Marcel đã đề cập đến triết lý tính mệnh song tu của Trung Quốc cổ đại. Đó là sự kết nối giữa vật chất và tinh thần, thân và tâm. Khái niệm vật chất và tinh thần là nhất tính đã được ông Lý Hồng Chí nhấn mạnh nhiều lần. Để thúc đẩy khái niệm về sức khỏe tinh thần và thể chất, sức khỏe toàn diện này thì cần phải luyện tập bộ động tác cùng với tu tâm tính, đề cao đạo đức. Đây là điểm độc đáo của Pháp Luân Công. Theo tác giả Onby, Pháp Luân Công là một môn tu luyện vô cùng đạo đức. Hai cuốn sách chính của Pháp Luân Công được dịch sang tiếng Anh là Pháp Luân Công, bao gồm những nguyên lý và các bài tập để đạt được sự mạnh khỏe và trí tuệ hoàn hảo và chuyển Pháp Luân, tập hợp hoàn chỉnh các bài giảng của Pháp Luân Công. Pháp Luân Công thường nhắc đến luận ngữ hay lời nói đầu và toàn bộ nội dung sách là Phật Pháp và được dịch sang tiếng Anh là Buddha Law, Buddha Way or principles. Nó được coi là phương pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia và là một pháp môn trong 8 vạn 4 nghìn pháp môn của Phật gia. Do đó, Pháp Luân Công bao hàm rất nhiều các nguyên lý của đạo giáo và Phật giáo. Các học viên Pháp Luân Công và cả Đảng Cộng sản Trung Quốc không coi Pháp Luân Công là một tôn giáo vì từ tôn giáo không tồn tại trong tiếng Trung Quốc. Trong cuốn sách có tiêu đề Pháp Luân Công và Tương lai của Trung Quốc, tác giả Onbi đã giải thích ngắn gọn rõ ràng về việc tu luyện tâm tính và rèn luyện khí công như Pháp Luân Công không được định nghĩa là một tôn giáo, mặc dù những bài giảng của Pháp Luân Công thể hiện một số đặc điểm của tôn giáo. Các nhà nghiên cứu như Brockdorff S. Junior, Palmer, Onby và Porter khi tiến hành khảo sát thực địa cho các nghiên cứu về pháp luân công của mình đã sử dụng cách tiếp cận cụ thể và khá tương đồng. Đó là họ đã thực sự hòa mình vào pháp luân công bằng cách đọc các bài giảng, tham dự các hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, xây dựng mối quan hệ với các học viên, tham quan các điểm luyện công, tham gia các lớp hướng dẫn luyện công hoặc thậm chí tham gia diễu hành cùng các học viên pháp luân công. Do đó, các nhà văn và nhà nghiên cứu đã có được nhận thức chung rằng pháp luân công là một hình thức khí công, một phương pháp thực hành thiền định tâm linh, một thực hành bán tôn giáo hoặc một phong trào tôn giáo mới của Trung Quốc. Ông Lý Hồng Chí nói rằng Pháp Luân Công là một hình thức rèn luyện tại cao tầng, một hình thức khí công chân chính đưa con người lên cao tầng. Các nhà nghiên cứu của Đài Loan và Hoa Kỳ cũng mô tả Pháp Luân Công là một dạng hình thức của khí công. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tính mệnh song tu, có những thành tố từ pháp lý của Phật giáo và Đạo giáo giúp cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và tâm linh của người tu luyện. Ông Cohen Ninh, đồng giám đốc Trung tâm Tâm linh, Thần học và Sức khỏe và cũng là giáo sư tâm thần học tại Trung tâm Y tế Đại học Duke, đã chỉ ra trong cuốn sách Sức mạnh chữa bệnh của đức tin, khoa học khám phá giới hạn cuối cùng của y học rằng những người thực hành tôn giáo tâm linh sống thọ hơn, có lối sống khỏe mạnh hơn, có các kỹ năng ứng phó tốt hơn, có hệ thống miễn dịch mạnh hơn và ít nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch nghiêm trọng hơn so với người bình thường. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh mối liên hệ tích cực giữa tâm linh, tôn giáo và sức khỏe. Trên thực tế, lợi ích tự chữa bệnh và khả năng cải thiện sức khỏe của Pháp Luân Công là một trong những lý do giải thích cho sự phát triển nhanh chóng và phổ biến rộng rãi của bộ môn này. Ông Lý Hồng Chí giảng rằng, trong thiền định của Pháp Luân Công thì chủ ý thức, chủ nguyên thần phải hoàn toàn thanh tỉnh và biết bản thân mình đang ở đây chủ ý thức của chư vị nhất định phải thanh tịnh, bởi vì bộ công pháp này là tu luyện bản thân chư vị, chư vị cần đề cao một cách tỉnh táo minh bạch. Chúng tôi yêu cầu mọi người, chư vị dẫu có nhập định thâm sâu đến mấy, cũng phải biết rằng bản thân mình đang luyện công ở đó, tuyệt đối không cho phép tiến nhập vào trạng thái không còn biết gì cả. Như vậy, cụ thể sẽ xuất hiện trạng thái nào? Sẽ xuất hiện là lúc ngồi ở đó, cảm giác bản thân mình mỹ diệu hệt như đang ngồi trong vỏ trứng gà. Cảm giác thoải mái phi thường, biết rằng mình đang luyện công tại đó, cảm giác toàn thân bất động. Đó là điều công pháp này của chúng ta nhất định sẽ xuất hiện. Ông Lý Hồng Chí đã giải thích về trạng thái định trong khi thực hành thiền định là một trạng thái tối ưu. Còn một trạng thái nữa, ngồi tới ngồi lui, phát hiện chân biến mất, không biết rõ chân đã đi đâu mất, thân thể cũng biến mất, cánh tay cũng biến mất, bàn tay cũng biến mất, chỉ còn mỗi cái đầu não. Luyện tiếp nữa thì thấy đầu não cũng biến mất, chỉ còn mỗi tư duy của bản thân, một chút ý niệm biết rằng bản thân đang luyện công nơi ấy. Nếu chúng ta đạt đến mức độ ấy là đủ rồi, vì sao? Người ta luyện công trong trạng thái ấy thì thân thể đạt đến trạng thái diễn hóa đầy đủ nhất, trạng thái tốt đẹp nhất, do đó chúng tôi yêu cầu chư vị nhập tĩnh vào trạng thái ấy. Mỗi một môn thiền đều có một định nghĩa riêng về pháp môn của mình. Phó giáo sư Adam Anderson là nhà nghiên cứu tâm lý về hạnh phúc của Đại học Toronto đã mô tả thiền tĩnh tâm như một bài rèn luyện não bộ. Nó giống như rèn luyện bất kỳ cơ bắp nào khác trong cơ thể bạn. Bạn đang phát triển bộ não của mình để đối phó tốt hơn với thế giới. Thiền là một hình thức rèn luyện tinh thần ngày càng được nhiều nhà nghiên cứu, nhà tư vấn và các chuyên gia y tế khác sử dụng. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã kết thúc chương 1 giới thiệu cuốn sách Tác động của Pháp Luân Công đối với sức khỏe. Số tiếp theo chúng ta sẽ đến với chương 2 trình bày về tổng quan tài liệu. Đây là nghiên cứu, cũng là một luận án tiến sĩ đã cho thấy những học viên môn tu luyện theo chân, thiện, nhẫn có sức khỏe tốt hơn hẳn so với những người không luyện tập. Họ hầu như không phải đi khám bệnh. Một số viên đã từng mắc nhiều bệnh mãn tính, ghi nhận rằng họ đã khỏi bệnh hoàn toàn sau một thời gian luyện tập. Quý vị ơi, quả là những con số về dịch Covid-19 ở nước ta rất đáng buồn ạ. Và chắc hẳn nhiều người đang lo lắng có phải không ạ? Chính vì vậy, Nguồn Cội luôn muốn dành tặng món quà đặc biệt cho mọi người, đó là quyển sách hay để quý vị tham khảo, đọc trong lúc thời gian rảnh rỗi. Đọc sách cũng là một lựa chọn tốt trong lúc dịch bệnh có đúng không ạ? Biết đâu quý vị sẽ tìm thấy phương pháp tăng sức đề kháng cho bản thân và gia đình mình. Và vì sao bộ môn Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và trị bệnh? Câu trả lời này được giải đáp trong cuốn sách của tiến sĩ Margaret Chase. Cuốn sách đã được dịch ra tiếng Việt. Chúng tôi có gắn link đọc sách miễn phí dưới phần mô tả và bình luận. Và nếu thấy video hay có ý nghĩa, quý vị hãy chờ đến số tiếp theo, Ngọc Trang sẽ đọc cho quý vị nghe nhé! Dịch bệnh đang bùng phát nghiêm trọng, mặc dù chính phủ và ngành y tế đang nỗ lực hết sức. Nhưng với xu hướng dịch bệnh hiện tại thì có thể nhiều người sẽ mất đi sinh mạng cho đến khi các biện pháp của Tây Y có thể phát huy tác dụng hoặc dịch bệnh lắng xuống một cách tự nhiên theo chu kỳ. Do đó, ngoài các biện pháp Tây Y, chúng ta nên áp dụng thêm các biện pháp hỗ trợ khác. Các biện pháp của khí công không bác bỏ hay phản đối điều trị theo Tây Y. Xin đừng bỏ qua dù chỉ là một tia hy vọng quý vị nhé. Chúc quý vị khán giả của kênh Nguồn Cội luôn khỏe mạnh và bình an. Còn bây giờ, xin kính chào hẹn gặp lại quý vị và các chương trình tiếp theo.